tại sao nó mà Ferrari mũi một bọc cam xe movie LV or Gucci Đoạn bắt đầu em xuống đi Em không cần yêu Em lăn trong vào tâm tú Em muốn cơ yeah Em mong on love.